chào à, tất cả anh em nhé hôm nay tôi sẽ đem đến cho anh em một cái tin vui thật là cực sốc trong ờ, cái dành cho những anh em nào đam mê cái bộ môn à, bài lá anh em nhé và đặc biệt là những anh em nào hay chơi những cái bộ môn như là đánh liêng ba cây hay là đánh ờ, sâm lốc hay là đánh hỏng thì là hôm nay đúng là một cái tin tin khá là sốc đấy thì là lúc đầu ấy tôi là không tin vào mắt của mình đấy chỉ nghe người ta nói thôi nhưng mà đến ngày hôm nay thì là đúng là chứng kiến là, là, là mắt thấy tai nghe luôn anh em nhé hôm nay tôi sẽ cho anh em ra mắt một cái sản phẩm để dùng để đánh bài bịp rất là kín đáo luôn đấy và độ hiệu quả của nó là nó gấp và nhân lên đến hàng hàng hàng, hàng trăm lần so với các cái dụng cụ dùng để đánh bài bịp như à, lần trước thì là cái dụng cụ ở đây hôm nay tôi muốn cho anh em biết luôn đấy là cái chiếc áo soi bài dùng để đánh bài mã vạch đấy thì ờ, nói về cái ờ, dụng cụ dùng để đánh bài má vạch thì là có một cái chiếc đánh bài má vạch thì nói nói về chiếc máy đánh bài thì là rất là nhiều người là anh em biết về cái máy đánh bài má vạch này rồi đấy nhưng mà chơi như là ngày xưa thì là anh em có cái chiếc những cái dòng máy như này thì anh em nếu muốn đánh ấy thì anh em phải để chiếc máy điện thoại mình ở ra ngoài này này đấy và anh em phải vứt bộ bài ra như này đấy như anh em có chiếc máy như này này anh em phải vứt bộ bài ra như này thì là máy nó mới báo đúng không hay là nếu mà nó kín đáo hơn nữa một là một số nơi người ta sẽ là cung cấp cho anh em những cái thiết bị hỗ trợ ừ, à, soi phụ kiện đấy như là cái đồng hồ soi hay là cái ví soi chẳng hạn hay là các cái, cái dụng cụ soi ấy thì là hầu hết là đều nó nó nó nó nó cũng là nằm cái tầm kiểm soát ở ngoài đấy thì là cho nên là cũng là nhiều người nó nó, nó biết cái hai đó là cái cái góc soi nó là cũng, cũng gọi là nó không tối ưu được nhiều anh em nhé thì là hôm nay tôi cho anh em biết luôn một cái công cụ mà dùng để soi bài rất là tinh vi và rất là kín đáo và cái góc soi của nó nó nó nó rộng lên đến hàng mấy chục lần so với những cái công cụ soi ngày ngày, ngày trước đấy là cái chiếc áo soi bài anh em nhé thì hiện tại ở trong người tôi này đang mặc một chiếc áo soi bài đấy nó soi bài rất là nhanh và góc soi của nó rất là là là, là rộng nó có thể là tự tìm đấy với cái áo này nó có thể tìm tìm bảo và và và, và bắt bài anh em nhé thì là để anh em khỏi phải chơi đợi lâu tôi vào tôi sẽ chơi thử cho anh em luôn đấy soi thử này vào trò chơi chơi thử thì là được hết thì tôi sẽ vào tôi đánh ờ, thử bộ môn như là đánh ờ, liêng để cho anh em ờ, xem thử anh em nhé đây thì đấy chiếc máy này thì là mình không liên quan rồi đúng không anh em anh em cái máy này không liên quan là anh em có thể là cất đi ở trong người này đấy anh em có thể cất máy đi ở trong người hoặc là vứt đi ở đâu khác thì ở đây thì tôi sẽ để cái máy đây đấy đấy tôi chưa chưa chưa kịp chưa kịp cầm bài lên nó đã đã đã soi trước trước khi tôi nói rồi em nhé đây là anh em chỉ cần cầm bộ bài này cầm bộ bài lên tay nó đã soi mẹ rồi chưa đấy hai lá hai lá này là chia 5 người 1 2 3 4 5 đấy nó nó nó cái này nó tự động nó nó nó soi bài anh em nhé 6 điểm này 6 điểm là là là, là cao nhất rồi anh em nhé đấy và 6 điểm cao nhất rồi cái này chỉ cần cầm bài đến tay là nó báo rồi đấy. anh em không cần để là như ngày trước vẫn là cầm bài đến tay nhưng mà anh em đánh bằng cái dụng cụ ờ, cái đồng hồ soi ấy anh em phải cứ đặt cứ đặt đặt đặt đặt như này cứ phải xoay như này xoay như này nó đúng cái hướng camera để nó mới soi được nhưng mà với cái chiếc áo này ấy thì là anh em ờ, cầm bài lên tay là nó nó nó nó soi luôn anh em có thể là để đây để đây là này như này đều soi hết đấy có nhiều khi ấy bài của đối phương ấy người ta cầm ở trên tay rồi nó cũng cũng cũng cũng soi trước anh em luôn đấy đấy tôi chưa làm gì nó đã soi này đấy tôi đặt này cầm này nó nó soi này anh em nhé đấy báo ba này tôi chỉ cần nháo ba lá này phát này và mình điểm cao nhất luôn đấy bốn năm sáu anh em thấy chưa liêng luôn về cái ờ, độ báo bài độ chuẩn của nó thì là tôi không không bàn ở đây rồi và cái ờ, video của ngày hôm nay tôi sẽ nhấn mạnh về cái ờ, cái cái, cái công cụ áo soi này đấy kể cả ví soi nhé anh em chơi bằng cái ví soi bài ấy, hay là cái điện thoại uh, à, 1280 soi bài thì anh em anh em cũng phải đặt bài như này nó soi và cái góc soi của nó cũng là cũng là đối diện mà song song với cái bộ bài thì nó mới soi được đấy hay là cái đồng hồ soi chẳng hạn đi nhá cái đồng hồ soi hay là cái vòng tay phong thủy soi hay là cái camera gắn gắn ở cổ tay này soi thì anh em có thể là soi bài cái tay nhưng mà anh em phải đặt đúng vị trí của nó đấy không anh em phải nhớ anh em phải đặt đúng vị trí rồi nó mới soi anh em để lại không bao giờ nó soi được Đấy. nhưng riêng về cái chiếc áo này vì sao mà nó chiếc áo này nó lại nó lại soi được một cái góc rộng mà gấp gần cả hàng trăm lần so với những cái cái dụng cụ ngày trước thì là như này tôi sẽ cho anh em biết luôn thì ở cái chiếc áo này nhá tất cả mọi cái vi mạch vi mạch của cái trong cái áo này nó là làm tất cả cái toàn bộ hệ thống áo này, này nó làm tất cả những cái vi mạch những cái camera siêu nhỏ mà nó nhỏ có nghĩa là như kiểu là kính hiển vi nó soi được ấy không? mà nó nhỏ thì nó là tất cả các cái vi mạch và tất cả các cái camera này nó nhỏ li ti nó phân bổ hết toàn bộ cái áo này rồi đấy tất cả vi mạch và tất cả cái cái, cái hệ thống camera siêu nhỏ đấy những nhiều nhiều tiện ích ấy đó là nó nó nó phân bổ hết tất cả cái áo này rồi cho nên là anh em ừ, có đặt bài chỗ nào là nó cũng dính hết ấy. và cái chức năng nữa mà nó cải tiến được cái áo này có nghĩa là cái này nó tự động nó bắt nét tự động nó nó, nó tìm bài để soi anh em nhé đấy tôi chưa làm gì tôi mới chỉ cầm lúc nãy lúc đầu của video ấy tôi cầm cái bộ bài lên này tôi chưa kịp nói với anh em chưa kịp nói về cái áo này nó soi như nào thì tôi vô tình cầm cái bộ bài này lên là nó soi được đấy tôi vô tình cầm cái bài lên là nó đã soi soi trước mất rồi đấy đánh liền nhé, đây tôi lại nghịch nghịch nghịch nghịch lại cái cái cái trò ba cây này đây trò nào cũng thế thôi chưa bây giờ tôi sẽ test test test thử cái cái trò ba cây để anh em xem nhé cái độ hiệu quả của nó đấy đây về chiếc máy này thì à, nhiều người cũng biết rồi với cái chiếc máy điện thoại đánh bài mã vạch và cái công công cụ dùng để soi bài đánh bài thì nó có thể là đánh được à, rất là nhiều cái bộ môn về bài lá rồi tất cả những cái bộ môn mà đánh bài những cái bộ môn về bài lá thì là cái máy này nó có thể chơi được tất cả những bộ, môn ở Việt Nam mình Đấy. chơi được ok hết luôn đây là ba cây anh em nhé đọc bài là tôi chép thử ba cây đấy cũng cầm bài này nó soi luôn Kìa. ba này đúng không ba anh em bốc cái này bốc cái ba này đấy chín này chín là nhất chín tôi chơi bốn người nhé đây đấy đây này Thấy chưa người đúng không của mình là 8 điểm này đây vâng. em thấy không 8 điểm là có à, hai hai hai hai rô này ba rô này cái nhà này cũng 8 nhưng mà 8 là 8 thua anh em nhé thử làm một ván nữa anh em xem này nhớ bài là soi luôn anh em nhé nhiều khi tôi chưa kịp chưa kịp đặt bài chưa kịp cầm bài để nó soi thì nó lại vô vô tình nó vô tình nó soi trước rồi anh em nhé nó vô tình nó soi trước cho tôi rồi hai này bốc cái hai này đấy sáu này đúng không sáu này sáu thì là ừ, tiến một thấy không đây một hai ba bốn người chắc là năm bảy tám rồi năm sáu tám chín điểm anh em nhé đấy chín điểm là to nhất ở đây rồi về cái độ hiệu quả thì tôi không không không, không, không bàn nhiều đấy đánh xong rất là ok luôn tôi đảm bảo cái nếu mà có chiếc áo này thầy thợ chả là cái gì cả luôn đấy không là cái gì cả và cái dụng cụ này thì là cũng dành cho tất cả mọi người đều có thể chơi được không cần phải tay nghề không cần phải kinh nghiệm gì trong cờ bạc chơi cái áo này là là ok thì à, cái máy này này để chứng minh cho anh em biết là không chỉ cần một cái áo này soi thôi tôi sẽ cất cái máy này đi này đấy tôi cất cái máy này đi tôi đút đút cái máy này vào trong người này tôi cất đi để nó nó nó nó nó, nó soi này đấy giờ chỉ cần một cái áo này cầm này đấy đấy là nó soi này đúng không một hai ba bốn năm sáu bảy này kia này à, đánh liêng chế độ uh, đây em ba cây tôi sẽ chuyển sang chế độ liêng đây anh em cứ cầm bài này là nó thôi thôi hai nhào hai lá này đấy chia này năm người đấy 7 điểm này nhà này ba này nhà này à, bốn này nhà này à, ba điểm này đấy nhà này 6 này mình 7 điểm là to nhất rồi nghe thấy chưa cần mặc một cái áo này ok chưa tất cả những cái mạch điện mà cái cái cái cái, cái mạch à, camera siêu nhỏ nó nhỏ li ti li ti nó bổ sung hết tất cả cái áo này rồi soi bài rất là là ok luôn đây là về cái áo soi bài đồ này thì là tôi sẽ không à, quảng bá rộng rãi cho nên anh em nào mà nhận được cái clip này clip này tôi sẽ gửi riêng cho những ai đăng ký cái video này thì mới mới mới mới, mới nhận được ừ, à, video của tôi à, đăng tải lên anh em nhé tôi vì cái đồ này tôi cũng là là là là, là dùng để chơi cho nên là tôi không có có, có phân bố nhiều anh em nào mà mà xem được video này thì ờ, cứ alo trực tiếp cho tôi tôi sẽ uh, tư vấn cho anh em cụ thể hơn đấy uh, những cái chi tiết hơn nữa ấy anh em cứ alo trực tiếp cho tôi theo cái số điện thoại ở, ở trên màn hình anh em nhé còn uh, cái máy này thì là trong cuộc chơi thì là tôi cũng nhắc lại luôn là với cái chiếc máy này nó trong cuộc chơi thì nó không không phải nó báo to và nó báo cái loa loa nó báo ba ba ba bốn bốn bốn như này đâu mà là nó cũng báo qua cái tai nghe siêu nhỏ này anh em này đấy là báo qua một cái tai nghe siêu nhỏ này nói về cái ờ, dòng máy là cái vấn đề này thì tôi đã nói rất là nhiều rồi rất là nhiều anh em biết rồi nhưng mà tôi sẽ nhắc lại thêm một lần nữa để dành cho những anh em nào chưa biết về cái công nghệ này thì cái đây là một cái tai nghe siêu nhỏ nó nhỏ bằng hạt đậu thôi anh em để đút sâu vào trong tay thì là nó báo thì là chỉ một mình anh anh em là nghe được thôi còn riêng về người ngoài thì thì, thì thôi không không thể nghe được đấy nếu mà có một cái công cụ như này anh em có thể là làm chủ được tất cả mọi cuộc chơi luôn anh em nhé anh em cứ alo trực tiếp với tôi theo số điện thoại là 0964 3934 ấy. chào à, tất cả anh em